nhiều bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé trọn đời sống kín anh sẽ mãi yêu mình em không bao giờ cách xa người yêu anh luôn cần em thương em yêu em rất nhiều chỉ cần thấy em trong anh anh lắm rồi trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh vì tình yêu anh cho em lớn hơn cả đại dương người yêu anh luôn cần em thương em yêu em rất nhiều bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui đây cứ để em chăm sóc em như thế này nhé trong đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em không có